Ờ, một câu hỏi nữa đó là à, đến hè thì thông thường là lượng điện tiêu thụ các gia đình đều tăng và chúng ta cứ nói là nắng nóng thì điện tăng thì câu hỏi này ờ, chúng tôi muốn dành cho phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân hội ông có thể lý giải cho cái hiện tượng này được không ạ ừ, vâng à, đúng là như một cái câu quan họ quen thuộc là đến hè lại lên đúng, không ạ dạ. và năm nào cũng như vậy nó có một cái uh, thực tế thì cái sự gia tăng của cái sản lượng tiêu dùng và gia tăng cái hóa đơn tiền điện thì tôi rất mong muốn là những cái chia sẻ này nó sẽ rộng rãi và sẽ cái người tiêu dùng sẽ có sự chia sẻ thấu hiểu hơn à, bởi vì là chúng ta thường nghe rất nhiều nói là hệ thống thiết bị của tôi vẫn như thế ngày nào tôi cũng dùng như thế mà tại sao cái thời kỳ vào cái mùa hè đấy nó lại gia tăng đột biến đến như vậy và cũng có lẽ là vì cái lý do đấy cho nên là bản thân ngành điện tôi nghĩ là cũng đã có những cái nỗ lực nhất định trong việc là sát cánh cùng với người tiêu dùng là kiểm soát và theo dõi cái sản lượng tiêu dùng của mình để mà không có một cái sự giật mình tại sao là tháng 3, tháng 4 thì như thế đến tháng 5, tháng 6 lại như vậy thì thực tế cái nguyên nhân tăng cao của cái sản lượng tiêu dùng ấy thì chúng ta đều biết là ở miền Bắc thì cái nắng nóng nó rất khác biệt so với cái nắng mà nó hài hòa và nó ôn hòa ở miền Nam tức là đầu tiên là ở miền Bắc là cái gia tăng cái nhiệt độ nó đột biến vào vào mùa hè thế mà khi cái hệ thống thiết bị mà sử dụng điện đặc biệt là điều hòa ấy, là chúng ta nhìn thấy là nếu gia tăng đột biến về cái nhiệt độ thì đồng nghĩa với việc gia tăng đột biến về sản lượng tiêu dùng ngay kể cả khi thời gian tiêu dùng vẫn như thế những cái ước tính ờ, về mặt kỹ thuật ấy thì nếu như nhiệt độ mà tăng khoảng 1 độ thì cái tiêu hao cái điện năng cho cái thiết bị điều hòa nó khoảng 2 đến 3. Như vậy nếu cái nhiệt độ mà nó tăng thêm khoảng 5 độ thì cái tiêu hao nó có thể tăng đến 10%. 10% và điều đó nó mới dẫn đến là à chỉ riêng cái gia tăng nhiệt độ thôi đã là gia tăng tiêu dùng rồi điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái mùa hè ở miền Bắc thì nó rất khác miền Nam mùa hè đấy là nóng ban ngày cũng nóng và đặc biệt là nóng ban đêm nóng đến sáng hôm sau luôn chứ còn như ở trong miền Nam trong Sài Gòn hoặc các tỉnh miền Nam chúng ta thấy là có thể ban ngày rất nóng nhưng mà ban đêm nó rất mát còn chúng ta là nóng cả ngày và cả đêm thì dẫn đến cái ngoài cái việc là cái chênh nhiệt độ ra thì cái thời gian nóng nó kéo dài và dẫn đến thời gian sử dụng thiết bị kéo dài vậy là tăng cái nhiệt độ này thì, thì cái, cái cái sản lượng tăng này lại kéo dài thời gian sử dụng nữa như anh Trang vừa nói là sản lượng tiêu dùng thì bằng công suất nhân thời gian mà dẫn đến cái sự gia tăng đột biến về sản lượng cái thứ ba nữa là cái mùa hè thì cũng là một cái mùa mà nghỉ hè của các cái học sinh tiểu học trung học cho nên là các cháu ở nhà rất là nhiều và các cháu ở nhà thì trong cái điều kiện nắng nóng như thế thì là bật điều hòa bật các cái thiết bị làm mát luôn tục và từ đó nó dẫn đến cái đột biến về sản lượng nha như vậy là sản lượng đột biến rồi thứ hai nữa là cái đột biến về cái hóa đơn thì chúng ta đều thấy là hiện nay thì trong tất cả các cái cái cái cái cái, cái um, hệ thống giá điện chúng ta chia ra cái tính chất tiêu dùng điện ấy thì đối với các hộ gia đình là chúng ta áp dụng biểu giá bậc thang có nghĩa là lũy kế sản lượng thì lũy kế về giá anh tăng tiêu dùng thì giá tăng như vậy là toàn bộ những cái sản lượng phía sau mà anh tăng lên Ví dụ trước đây anh tiêu dùng là 350 à, Tháng này anh tiêu dùng là 700 chẳng hạn Thì ha thì là cái 350 phía sau đấy là chịu cái giá của cái bậc thang cuối cùng Và vì thế nó dẫn xuất đến câu chuyện là gia tăng sản lượng tiêu dùng đã đột biến rồi Và hóa đơn tiền điện cũng đột biến theo do cái hiệu ứng của của giá bậc thang Và đấy là hai cái lý do mà nó dẫn đến cái câu chuyện miền Bắc mà chúng ta thường nói đến hẹn lại lên là sản lượng tiêu dùng đột biến và cái hóa đơn tiền điện tiêu dùng đột biến chúng ta có thể hiểu được rằng là cứ sử dụng điện càng nhiều thì là lượng điện tiêu chúng ta tăng và hóa đơn của chúng ta vì thế cũng sẽ tăng cao đúng ạ à, theo lý thuyết thì là như vậy nhưng mà có rất nhiều người là cảm thấy cái công thức này cũng như là cái phương pháp theo dõi này nó rất phức tạp và rắc rối và đó là lý do tại sao là cứ có những tháng hè mà hóa đơn tiền điện cứ tăng gấp 2, gấp 3 và họ bắt đầu là họ đi họ, họ tìm hiểu rồi họ khiếu nại đúng không ạ? Ừ. Vậy thì bây giờ chúng ta có cái công cụ nào mà có thể tính hoặc là có thể giúp cho người dân là dễ hiểu hơn thôi, thưa các vị chuyên gia à, thực ra thì ờ, cái này thì tôi tôi nghĩ rằng <clears throat> bản thân ngành điện trước đây khi mà thực hiện cái việc là tính ờ, tiền điện cho các hộ tiêu dùng thì đơn giản nhưng bây giờ ấy, là sau rất là nhiều những cái ý kiến góp ý thì đã làm cái việc này tốt hơn thực ra là trong những cái hóa đơn tiền điện là đã có đầy đủ tất cả những thông tin các cái cách tính cái hóa đơn tiền điện vâng. Đấy, thế thì ở đây thì là có lẽ là tôi nên tập trung vào cái đối tượng tiêu dùng đấy là cái hộ sinh hoạt để mà chia sẻ lại một lần nữa cái cách tính hóa đơn tiền điện thì vì cái cái cái biểu giá là biểu giá điện bậc thang biểu giá điện là vào biểu giá điện bậc thang cho nên cái cách tính hóa đơn tiền điện là từ cái tổng sản lượng tiêu dùng của các hộ gia đình chúng ta tiến hành là à, phiên theo các bậc thang sản lượng và tương ứng với từng bậc thang sản lượng sẽ có từng mức giá và nhân sản lượng với mức giá cộng lại thì chúng ta sẽ có cái tổng hóa đơn tiền điện. Như vậy nếu mà tôi lấy một cái ví dụ điển hình là nếu một hộ tiêu dùng 350 số tức là 350 kWh trên một tháng thì cái hóa đơn của họ sẽ là thế nào ạ? Là 50 kWh nhân với đơn giá bậc 1 cộng 50 kWh nhân đơn giá bậc 2 cộng với 100 nhân đơn giá bậc 3 cộng 100 nhân đơn giá bậc 4 và cộng với 300 à 30 còn lại nhân đơn giá bậc năm đấy là cái mà tổng lại là chúng ta có cái hóa đơn của người tiêu dùng cho nên là vì sao mà chúng ta nhìn thấy là là là cái gia tăng hóa đơn nó đột biến là bởi vì nếu như anh tiêu dùng đến 750 như tôi nói đấy thì cái con số là 750 trừ đi 400 tức là còn 350 đấy chịu giá bậc thang cuối cùng chịu giá bậc thang cuối cùng nhé đương nhiên là cái giá nó sẽ là cao nhất và từ đấy thì nó có cái sự đột biến về cái hóa đơn tiền điện thế thì ở đây cũng có chia sẻ thêm một chút nữa là là vì sao lại lại lại, lại à, dùng càng nhiều càng đất đắt hay là nói đơn giản là vì sao lại giá điện bậc thang thực ra ở đây thì à, có các anh à, tham gia là ở trong quản lý kinh doanh điện năng từ tập đoàn đến tổng công ty và có quản lý nhà nước là anh Quang ở đây thì nếu nói rằng là cái biểu giá điện như thế nào cho hộ sinh hoạt là phù hợp và là đối với ngành điện thích ấy, thì tôi nghĩ các anh sẽ thích nhất là phương án đồng giá vì đồng giá thì nó có hai cái lợi một là vô cùng đơn giản trong quản lý và thứ hai là quân của anh Trang quân của anh Lâm là sẽ không sợ cái câu chuyện là nếu ghi sai thì bị kỷ luật đấy bởi vì là nếu có ghi sai thì cái đồng giá đấy nó không ảnh hưởng tháng này chúng ta tính tăng lên một chút thì tháng sau vẫn như thế bởi vì nó nó là một cái biểu giá và không hề ảnh hưởng đến người tiêu dùng nhưng giá bậc thang ghi sai thì là ảnh hưởng đến người tiêu dùng thế vậy sao vì sao mà chúng ta lại vẫn áp dụng cái giá bậc thang thì thực tế là nó có phải có những rất nhiều cái lý do để lý giải rằng là đến thời điểm hiện nay khi chúng ta chỉ có giá là giá điện năng ấy, thì cái biểu giá bậc thang nó vẫn phù hợp nhất với đối tượng khách hàng là hộ sinh hoạt thì tôi tôi đây là một cái cơ hội để có lẽ là đứng ở góc độ chuyên môn thì tôi giải thích thêm một chút để ờ, quý độc giả hiểu thêm cái biểu giá điện hiện nay do nhà nước quy định và khi nhà nước quy định giá thì không chỉ có một mục đích là phản ánh chi phí mà định giá điện của nhà nước hiện nay đa mục tiêu thì cái đa mục tiêu đấy thì giá điện bậc thang nó đạt được các đa mục tiêu đấy mục tiêu thứ nhất là như chúng ta đã biết là với cái cách tính lũy kế tức là tăng sản lượng thì tăng giá thì tất cả những hộ có sản lượng tiêu dùng ít đồng nghĩa với việc là họ sẽ được mức giá thấp. Và như vậy là thông qua cái việc là những người tiêu dùng ít được mức giá thấp, chúng ta hiểu là những người có thu nhập thấp, tiêu dùng ít, họ được mức giá thấp thì vô hình dung là cái mục tiêu chính sách xã hội trong định giá là chúng ta đạt được. Đặc biệt là ở một cái quốc gia như Việt Nam chúng ta vẫn nói là chúng ta là kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó càng phù hợp. Như vậy cái mục tiêu đầu tiên là cái mục tiêu về xã hội là giá bậc thang nó làm rất tốt cái mục tiêu thứ hai là liên quan ừ. đến chi phí thì vì sao giá bậc thang lại chỉ áp dụng cho hộ sinh hoạt bởi vì là như chúng ta đều biết là tất cả các hộ sinh hoạt dù ông tiêu dùng nhiều và ông tiêu dùng ít thì họ có một cái đặc điểm tiêu dùng giống nhau về mặt thời gian có nghĩa là 7 giờ tối anh bật điện tôi cũng bật điện đúng không ạ nó đều có một đặc điểm giống nhau như thế và vô hình dung là vì anh bật điện tôi cũng bật bật điện cho nên là chúng ta kéo nhau tạo ra cái cao điểm của hệ thống tức là chúng ta cái hộ sinh hoạt là một trong những hộ mà đóng góp rất cao vào cái cao điểm của hệ thống thế mà nguyên tắc vận hành của hệ thống điện thì chúng ta đều biết rồi khi nhu cầu ít tôi sẽ đáp ứng bằng những nhà máy có chi phí thấp khi nhu cầu tăng dần lên tôi sẽ đáp ứng bằng những nhà máy có chi phí cao vậy là gì tiêu dùng ít giá thấp vì lúc đấy là những nhà máy điện có chi phí thấp tiêu dùng nhiều thì giá cao vì lúc đấy tôi phải huy động những nhà máy có giá cao vào và như vậy là càng tiêu dùng càng đắt nhưng chỉ là đối với hộ sinh hoạt vì nó có một cái đặc điểm như thế là gia tăng vào thời kỳ cao điểm như vậy cái mục tiêu thứ hai là gì định giá à, bậc thang là phản ánh chi phí rất đúng cái điểm thứ ba nữa là gì khi mà cái người tiêu dùng thông qua hiệu ứng giá là anh càng tiêu dùng anh càng trả chi phí cao nó thông qua cái hiệu ứng giá nó hướng cái người tiêu dùng đến cái mục tiêu là sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện năng và vô hình dung là các cái mục tiêu định giá của chính phủ bao gồm các chính sách xã hội trong định giá, hai phản ánh chi phí và ba là sử dụng hiệu quả tiết kiệm điện năng thì cả ba mục tiêu đấy thì cái biểu giá bậc thang nó thể hiện rất tốt. Cho nên mặc dù rất khó khăn cho ngành điện liên quan đến việc là quản lý kinh doanh điện năng nhưng à, chúng ta vẫn áp dụng. Đấy là lý do mà vì sao lại là cái lựa chọn giá bậc thang cho hộ tiêu dùng sinh hoạt. Được. Vâng. Ờ, xin cảm ơn phần uh, có thể là chia sẻ những cái tính toán rất là chi tiết và rõ ràng của ông. À, vậy bây giờ việc cần làm của các hộ gia đình khi mà chúng ta cầm một cái hóa đơn tiền điện ấy, đó là chúng ta phải theo dõi thật kỹ các thông tin trong đó để hiểu rằng tại sao tháng này hóa đơn tiền điện của nhà mình nó lại tăng hoặc nó lại giảm đó là một cách có thể rất, rất dễ dàng đúng không còn nếu như mà quý vị độc giả chúng ta vẫn chưa hiểu rõ được uh, cách tính trên hóa đơn của mình thì chúng ta có thể gọi đến tổng đài của các tổng công ty điện lực để có thể được uh, chia sẻ một cách cụ thể hơn đúng không ạ